Nguyễn Phú Trọng dùng bộ chính trị tạo áp lực đè Phạm Minh Chính, Chính sẽ đỡ ra sao? Nói gì đi nữa thì dù Phạm Minh Chính có nổi cỡ nào thì về thế vẫn đang ở chiếu dưới đối với Nguyễn Phú Trọng. Nguyên tắc đảng lãnh đạo nhà nước quản lý luôn tạo thế cho Nguyễn Phú Trọng ở chiếu trên. Nguyên tắc đảng lãnh đạo là trao cho đảng quyền ra chỉ thị, còn nhà nước quản lý là chính phủ thi hành chỉ thị tất cả những mục tiêu mà đảng, mà cụ thể là Bộ Chính trị đưa ra mà chính phủ không thực hiện thì đấy là một điểm đen trong các cuộc họp hội nghị trung ương. Nhiệm kỳ vừa qua, ông Nguyễn Xuân Phúc đã nói nhiều nhưng thực hiện không bao nhiêu. Chính vì vậy mà sang đại hội 13, thế lực ông Phạm Minh Chính đã dùng thành tích đen như thế này để đẩy Nguyễn Xuân Phúc ra khỏi ghế thủ tướng. Nói tóm lại, ông Phạm Minh Chính nắm chính phủ Tuy quyền lực bao trùm cả nền kinh tế đất nước, nhưng ông Chính vẫn ở cửa dưới so với Nguyễn Phú Trọng. Tổng bí thư là người đứng đầu đảng. Ở Bộ Chính trị thì ông Trọng vẫn là người có ảnh hưởng nhất. Chỉ trong ban bí thư thì ông Trọng đã nắm lấy trong tay năm ủy viên Bộ Chính trị. Ngoài ra, ông Trọng còn có mặt trong đảng ủy quân đội và đảng ủy Bộ Công an, nên việc kiểm soát Bộ Chính trị vẫn còn đang nằm trong tầm tay của Nguyễn Phú Trọng – Ấy là chưa kể đến nhân vật Vương Đình Huệ. Người này cũng đang o bế Nguyễn Phú Trọng để tìm kiếm suất thừa kế chiếc ghế tổng bí thư khi mà ông Trọng rời ghế. Kể từ năm 2016, cứ hễ nói quyết định của Bộ Chính trị thì đó xem như là quyết định của ông Nguyễn Phú Trọng. Vì sức ảnh hưởng của ông Nguyễn Phú Trọng lên các thành viên trong Bộ Chính trị là hơn một nửa. Dù rằng Phạm Minh Chính là nhân vật thứ hai trong Bộ Chính trị, dù rằng ông Phạm Minh Chính là ở nhánh nhà nước, không phải ở nhánh đảng, nhưng khi họp hội nghị trung ương thì ông Phạm Minh Chính vẫn là thuộc cấp của Nguyễn Phú Trọng. Ông Trọng cần làm gì để Phạm Minh Chính không thể vượt lên trên Nguyễn Phú Trọng? Để cho thế lực ông Phạm Minh Chính không thể lớn mạnh thì chỉ có thể là giao nhiệm vụ cho chính phủ quá tầm đối với ông Phạm Minh Chính – để người đứng đầu chính phủ không hoàn thành nhiệm vụ và sau đó là dùng những lần không hoàn thành nhiệm vụ đó tước dần quyền lực của thủ tướng. Ông Nguyễn Phú Trọng đã thành công với Nguyễn Tấn Dũng, thì liệu lần này có thành công với Phạm Minh Chính hay không? Với ông Nguyễn Tấn Dũng, ông Nguyễn Phú Trọng cho điều tra các dự án mà chính phủ triển khai để moi ra vết đen. Và lúc đó, ông Nguyễn Phú Trọng đã moi ra rất nhiều vết đen của ông Nguyễn Tấn Dũng sau khi đã phải hy sinh ông Nguyễn Bá Thành. Với ông Nguyễn Tấn Dũng, ông Trọng moi vết đen rất dễ, nhưng với ông Phạm Minh Chính thì chưa có vết đen nào để moi. Vì vậy, ông Nguyễn Phú Trọng sẽ tạo vết đen cho Phạm Minh Chính, rồi dựa vào đó mà chỉ trích. Đối với dân thì đảng Cộng sản bao giờ cũng tung hô nhau bằng những lời lẽ có cánh. Tuy nhiên, trong hậu trường mà cụ thể là các cuộc họp, hội nghị trung ương thì họ đấu tố nhau không khoan nhượng. Khoan nhượng là thất thế, là có thể mất quyền lực, nên chắc chắn không ai chịu khoan nhượng ai. Phạm Minh Chính hiện giờ không có mâu thuẫn với Nguyễn Phú Trọng như ông Nguyễn Tân Dũng trước đây. Tuy nhiên, với việc ông Phạm Minh Chính cưu mang Nguyễn Thanh Nghị và liên kết ngày càng chặt chẽ với Nguyễn Tân Dũng, thì ông Nguyễn Phú Trọng không thể không đề phòng với ông Phạm Minh Chính. Trong lịch sử, Đảng Cộng sản chỉ có thời ông Nguyễn Tân Dũng là thủ tướng lấn át tổng bí thư, chứ các thời khác thì thủ tướng vẫn dưới quyền ông tổng bí thư. Thậm chí thời ông Lê Duẩn là tổng bí thư, ông này la quát ông thủ tướng Phạm Văn Đồng như bố mẹ là con cái. Đối với trường hợp của ông Phạm Minh Chính, khó mà lấn lướt Nguyễn Phú Trọng. Tuy nhiên, nếu ông Trọng không cẩn thận thì ông Chính hoàn toàn có thể vượt quyền. Bộ Chính trị là con bài để Nguyễn Phú Trọng kiềm hãm Phạm Minh Chính. Mục tiêu kép là từ mà đảng Cộng sản cho lập đi lập lại rất nhiều lần trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Đây là mục tiêu được ông Nguyễn Phú Trọng mượn tay Bộ Chính trị thông qua. Mục tiêu kép là gì? Là chống dịch COVID-19 và phát triển kinh tế xã hội. Đây là hai mục tiêu hết sức mâu thuẫn. Đã chống dịch tốt thì phải cho giãn cách xã hội một cách cực đoan, mà giãn cách xã hội một cách cực đoan thì sản xuất buôn bán bị đình trệ, nó trở về đúng ý nghĩa thời kỳ ngăn sông cấm chợ trước đây. Tại phiên họp ngày 11 tháng 6 năm 2021, tại cuộc họp có mặt đầy đủ các thành viên Bộ Chính trị dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Phú Trọng và có sự tham gia của ban cán sự đảng chính phủ mà đứng đầu là ông Phạm Minh Chính. Bộ Chính trị đã đặt ra các mục tiêu sau. Thứ nhất, Bộ Chính trị giao chính phủ là chống dịch như chống giặc nhưng không để kinh tế khó khăn. Bất kỳ mục tiêu nào thất bại thì người đứng đầu chính phủ phải chịu trách nhiệm với Bộ Chính trị. Thứ hai là phải mua được vaccine. Nhiệm vụ này khá khó khăn, được biết, do chính quyền Việt Nam đã thông báo với thế giới con số về chống dịch rất tốt, nên nhiều lô hàng vaccine đang chở tới Việt Nam lại quay đầu chở sang nước khác. Nếu Bộ Chính trị đặt ra mục tiêu này mà ép tiến độ thì có thể nói ông Phạm Minh Chính khó mà làm nổi. Thứ ba, mặt trận tổ quốc, các đoàn thể cùng tham gia và giám sát chính phủ làm việc rồi báo cáo lại cho đảng. Nói chung, nếu chính phủ làm tốt thì không nói làm gì, nhưng nếu chính phủ làm không tốt thì ông Phạm Minh Chính chịu trách nhiệm trước Bộ Chính trị chứ không ai khác. Trên thực tế, con số chống dịch mà báo chí thông báo cho toàn dân biết chưa chắc gì nó là con số thật. Con số thật là các cơ quan đảng nắm rất rõ Đấy mới là con số họ dùng nhau đấu tố nhau ở các cuộc họp kín trong các hội nghị trung ương hoặc trong các buổi họp của Bộ Chính trị. Vết đen trong nhiệm kỳ của ông Phạm Minh Chính sẽ được sinh ra từ những mục tiêu phi lý mà ông Nguyễn Phú Trọng nhờ tay Bộ Chính trị giao cho ông Phạm Minh Chính. Tình hình dịch bệnh đang diễn ra rất phức tạp, không ai dám chắc là Việt Nam sẽ kiểm soát được dịch trong năm 2021 này. Bởi cho tới nay, cách kiểm soát dịch vẫn là tiêm vaccine đại trà, nhưng tiến độ tiêm vaccine của Việt Nam rất chậm. Nên việc chống dịch cũng vẫn phải dựa vào cách cực đoan mà chính quyền Cộng sản đang áp dụng trong hơn một năm qua. Không còn cách nào khác mà không có vaccine thì mục tiêu chống dịch không đạt vẫn cứ treo lơ lửng trên đầu Phạm Minh Chính. Phạm Minh Chính sẽ làm gì? Trước mắt, Phạm Minh Chính chưa thể lo đấu đá được mà chỉ có thể chấp nhận những mục tiêu mà Nguyễn Phú Trọng đặt ra từ khi lên làm thủ tướng, thời gian chống dịch đã chiếm hết thời gian ông Phạm Minh Chính, nghĩa là ông Phạm Minh Chính không hề có thời gian để nghĩ ra cách phản đòn lại phía ông Nguyễn Phú Trọng. Ít nhất phải chống dịch cho tới khi Tổ chức Y tế Thế giới WHO tuyên bố đã hết dịch hoàn toàn. Mà từ nay cho tới khi hết dịch là bao lâu thì không ai có thể xác định được cũng có thể một năm, cũng có thể lâu hơn. Trong trường hợp ông Phạm Minh Chính chống dịch thành công thì sao? Tất nhiên là ông Trọng không tìm ra vết đen để phê bình Phạm Minh Chính. Nhưng dù không có vết đen thì ông Chính vẫn không dễ gì thoát được vì cứ 6 tháng một lần Trung ương đảng sẽ họp hội nghị Trung ương và lúc đó ông Nguyễn Phú Trọng lại thông qua lá phiếu Bộ Chính trị mà giao nhiệm vụ tiếp cho chính phủ. Ông Phạm Minh Chính chỉ có thể thi hành, trong khi đó ông Nguyễn Phú Trọng và những thuộc hạ của ông ở trong ban bí thư ngồi không nghĩ ra những công việc giao cho chính phủ thực hiện. Những nhiệm vụ đó được gọi là dưới dạng Mỹ từ sự lãnh đạo của đảng. Ông Nguyễn Phú Trọng có dư khả năng để nặng ra những nhiệm vụ nặng nề giao cho Phạm Minh Chính,